Thiên Chúa khai hoàn chiến công mừng ngày Thiên Chúa sống lại vinh quang. Amen. thiên chúa sống lại bình.